Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 25 à, à, tháng 6 năm 2021 Cửa hàng à, ô tô Lân Ngọc Đồng Nai tiếp tục báo giá tới anh chị chiếc xe Toyota Innova năm sản xuất 2007 phiên bản G xe gia đình Giá tiền cửa hàng chào bán là 235 triệu Giá này là xe bao không lỗi nha Không dịch vụ Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai số điện thoại liên hệ 0868 33 7779 số Zalo 0919 24 3566 các anh chị xem sơ lược à, dòng ngoài xe nha xe biển số 63A 03030 Toyota Innova 2007 à, phiên bản G chiếc xe này anh chị nào ở Tiền Giang mua giữ lại biển số thì cực kỳ đẹp luôn nha 63 à, 63A 0 à, 3030 Innova G nha không kinh doanh nha các anh chị xe cực kỳ đẹp luôn à, máy rất êm nha cầm máy rất êm giá tiền có 235 triệu mùa dịch anh chị nào chốt thì gọi cho cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai qua hai số điện thoại số thứ nhất là Viettel là 0868 33 7779 số thứ hai là à, số Vina Zalo 0919 à, 2435 à, 66 đây năm sản xuất hàng cuối cùng nha các anh chị Toyota Innova G hàng đầu tiên và hàng cuối cùng là 2007 à, xe cực kỳ đẹp nha các anh chị nha xe cực kỳ đẹp luôn máy rất là êm máy hầu như là êm như xe xe đạp điện nha các anh chị êm như xe điện à, xe này của mình là không có kinh doanh các anh chị nha không có kinh doanh dịch vụ cho nên xe rất đẹp đầu đĩa màn hình cái này hát được à, thẻ USB nè các anh chị nha có thể giúp bi, có thể giúp bi nữa đầy đủ hết à. anh chị nào muốn uh, sở hữu thì gọi cho Lê Ngọc Đồng Nai hai số điện thoại nha <coughs> cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô đã qua sử dụng nha từ 5 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền từ uh, à, 50 à, triệu à, cho đến 500 triệu hàng tháng về khoảng 450 chiếc à, Toyota Innova đủ loại à, anh chị nào muốn nhu cầu à, kết nối lâu dài chúng ta bấm vào nút đăng ký góc phải màn hình và bấm vào à, chia sẻ để có xe à, mới về cửa hàng ô tô Lân Ngọc sẽ thông báo cho các anh chị biết nha qua tin nhắn nha nhớ bấm vào nút đăng ký à, vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được à, vừa xem vừa chia sẻ cũng được cái xe cực kỳ đẹp nha các anh chị cực kỳ đẹp à, có 235 triệu thôi mua về chạy dịch vụ chạy à, du lịch đồ cũng được hết nha gầm máy rất đẹp nha các anh chị gầm máy rất là đẹp gầm mới can luôn các anh chị nha gầm máy mới can luôn vỏ mới nha gầm máy vỏ mới các anh chị các anh chị à, ưu tiên cho các anh chị cộng tác viên nha chúng ta lấy thông tin này chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook bán à, sau khi có anh chị bán được giao dịch à, môi giới mua bán thành công cửa hàng à, sẽ chuyển khoản cho các anh chị tiền hoa hồng qua hình thức chuyển khoản nha hai trăm ba mươi lăm triệu xe cực kỳ đẹp máy rất êm anh chị ở Tiền Giang lấy xe này giữ lại biển số chạy luôn đó số anh chị nè mấy can đây rồi rồi gọi cho Lân Ngọc số 0868 nha 33 7779 cũng như số Zalo 0919 24 3566 Nó xem cục máy nha, máy rất êm nha các anh chị. Máy rất là êm. Đó, các anh chị xem nha. Cửa hàng ô tô Lân Ngọc hôm nay chuyên mua bán nha các anh chị nha. Còn rất nhiều xe trên trang cá nhân. À, anh chị truy cập vào uh, YouTube uh, ô tô Lân Ngọc Đồng Nai xem uh, cửa hàng đang bán còn rất nhiều xe trên trang hoặc truy cập vào Zalo số 0919243566 nha máy đang nổ các anh chị rất là êm bản G đủ của mình thì có ABS đầy đủ hết anh chị nhé ABS đầy đủ hết à, xin nhắc lại là lúc nào cũng ưu tiên cho các anh chị cộng tác viên nha phụ mua bán với cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai qua hình thức à, ngồi ở nhà xem video và chia sẻ bán cửa hàng hàng tháng về rất nhiều xe cửa hàng à, cung cấp cho các anh chị à, bằng à, Zalo Facebook cũng như đăng trên YouTube như thế này các anh chị xem và truy cập vào là xem thôi à, muốn truy cập nhiều cho bấm vào nút đăng ký nha à, kênh sẽ thông báo liên tục xe mới cho các anh chị về hàng tháng về khoảng 4 50 chiếc là các anh chị nha xe rất đẹp nha 2007 à. À, chúng ta xem tổng sơ lược bên ngoài nha biển số 63A 03030 đẹp quá trời đẹp luôn anh chị nào Tiền Giang để số này chạy được nha Toyota Nova G nha các anh chị năm sản xuất 2007 phiên bản G xe gia đình xe cực kỳ đẹp gầm máy cực kỳ êm giá tiền chào bán là 235 triệu mùa dịch xe đầy đủ đồ chơi hết rồi nha màn hình camera ốp inox à, vỏ lớp mới đăng kiểm dài xe không mục mọt các anh chị nha yên tâm à, giá tiền có 235 triệu thôi nhanh tay truy cập vào à, số điện thoại Zalo 0919 à, 24 3566 hoặc số di động Viettel 0868 à, 33 7779 cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số Zalo là 0919 243566 à, chuyên mua bán trao đổi các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng nha các anh chị à, giá tiền dao động từ 50 triệu đến 500 triệu anh chị nào cũng kết nối mua được hết chuyên Innova nha hàng tháng về khoảng 450 chiếc Innova nha các anh chị à, 450 chiếc Innova xe rất đẹp luôn á đồ đạc rất là đẹp uhm bản g mình có đầy đủ hết có nút chỉnh đèn sáng tối các anh chị nè à, chỉnh sáng tối sáng tối đó cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chuyên mua bán rồi xin nhắc lại là hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc Toyota Innova các anh chị nào có nhu cầu kết nối thì chúng ta à, truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, chúng ta bấm vào nút đăng ký có phải màn hình nha sau khi các anh chị có bấm đăng ký kênh sẽ thông báo đến các anh chị biết là có xe mới về hàng tháng về khoảng 4 50 chiếc xe Đó. còn anh chị nào muốn lấy xe của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai bán để chia sẻ thì ờ, chúng ta đăng ký vào kênh rồi cập nhật vào ờ, YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và chia sẻ trên trang cá nhân Zalo và Facebook bán à, cửa hàng sẽ cung cấp xe cho các anh chị qua à, YouTube như thế này nếu các anh chị bấm đăng ký à, hàng tháng về khoảng 450 chiếc anh chị lưu ý nhớ bấm đăng ký chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được à, vừa xem vừa bấm chia sẻ cũng được vì các anh chị có bấm đăng ký kênh mới biết để thông báo cho các anh chị là có xe mới về và chúng ta có à, bấm chia sẻ thì chúng ta có bán và sau khi các anh chị bán giao dịch môi giới thành công thì à, cửa hàng sẽ à, chuyển khoản cho các anh chị mà các anh chị không cần phải đến nhận ha, tiền hoa hồng trực tiếp nha à, không cần phải bỏ công bỏ vốn cũng như không cần phải bỏ nhiều thời gian cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai đã cung cấp xe dọn xe đẹp để giá tốt cho các anh chị các anh chị chỉ việc chia sẻ bán kiếm thêm thu nhập cùng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai mùa dịch vì hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe lưu ý là chúng ta bấm đăng ký và bấm chia sẻ là xong còn tất cả các khoản như giấy tờ hồ sơ cung cấp xe cửa hàng sẽ cung cấp hết cho các anh chị anh chị yên tâm nha rồi xin nhắc lại biển số 63A 03030 là Toyota nova năm xuất 2007 phiên bản G xe gia đình giá tiền 235 triệu chúng ta truy cập vào YouTube bấm vào nút đăng ký có phải màn hình để được thông báo còn rất nhiều xe trên trang cá nhân Zalo Facebook cũng như trên trang YouTube đang đang bán nhớ bấm đăng ký vừa xem vừa bấm đăng ký nha các anh chị nha cũng như vừa xem vừa chia sẻ cũng được anh chị nào bán giỏi chia sẻ nhiều thì hàng tháng bán chục chiếc cũng kiếm hoa hồng cũng khá là bộn không cần phải bỏ vốn bỏ công cửa hàng sẽ là làm hết mọi thứ à, dọn xe đẹp cung cấp xe miễn phí cho các anh chị nha anh chị chia sẻ bán thôi rồi xin Cảm ơn các anh chị bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng quay phim cũng như cảm ơn các anh chị đã bấm đăng ký cho cửa hàng. Trước khi cúp máy à, xin à, nhớ bấm vào nút đăng ký và bấm vào nút chia sẻ. À, chiếc xe này là chiếc xe bán bao rút hồ sơ gốc cũng như nhớ hai số điện thoại cửa hàng 0868 33 77 79 cũng như số Zalo 0919 24 35 66. Cảm ơn các anh chị đã xem video chúc các anh chị cộng tác viên tháng này bán thật nhiều xe cũng như kiếm thật nhiều thu nhập từ ô tô Lê Ngọc Đồng Nai và mùa dịch Covid này ha. Xin chào và hẹn gặp lại xe sau. Trước khi cấp máy nhớ bấm đăng ký và bấm chia sẻ.